cách nhiều chiều chứ nó không hẳn là phản diện tính cách của đam và cảnh thì có đôi chút tương đồng ở một cái điểm đó là ít ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài nhiều giao tiếp bên ngoài ấy, mình cũng không phải là người người quá bạo dạn đâu nhất là đối với phụ nữ Đời anh còn cái gì đâu Không nhà Không vợ con Đi đâu làm gì Ở thành phố hay nông thôn Giàu hay nghèo Chả quan trọng Ê Tao nói cho hai thằng mày biết nhá Bà có là ca ve Có quá lứa lỡ thì Không đến lượt hai thằng chúng mày Ca ve có tư cách của ca ve Cái loại chúng mày bà khinh Không thèm tiếc Kìa bác Tao không có đứa con như mày Mày cút đi đâu thì đi đi Ok nhất thì đấy là Phương Oanh Sắp tới đây ờ, sẽ còn ờ, rất nhiều những cái tình tiết ờ, hấp dẫn ở trong phim sẽ còn được tiếp diễn